phải không ạ ngày hôm qua thì chúng ta ăn được con 01 à, cũng ngày thứ ba và ngày hôm nay chúng ta ăn được con 65 và ăn thẳng đề của chúng ta là con đề 27 này anh em nhé đó Thế anh em nào mà ăn được con đề 27 này và ăn được con lô 65 thì để lại cho mình một cái bình luận dưới phần video ngày hôm nay thì cũng quá là tuyệt vời rồi thì cũng chúc mừng anh em ở trên kênh của chúng ta anh em nào mà nuôi cái đề chạm hai của mình mới chia sẻ này thì anh em đã chiến thắng được con đề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 của kênh còn không thì chúng ta tham khảo trên kênh đỡ làm mất cái thời gian của nhau 500k mãi mãi thì trên Zalo thì chốt cho em là một cặp lô xiên 2 và dàn đề 10 số tỷ lệ ăn ít nhất là 4 đến 5 hôm trên một tuần anh em nào thiện chí thì chúng ta kết bạn không phải thôi anh em nhé số ok thì em cũng để ý luôn đây cho mình trong buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho anh em để chúng ta chơi và tham khảo để lôi tuần của ngày thứ sáu anh em nhé thứ sáu ngày 25 tháng 11 này chúng ta lấy cái dãy 6 ghép lên dãy 4 cho mình thì chúng ta có đề lui tuần của ngày thứ sáu này chạm 8 cứng tám không tám này tám năm tám và tám bảy tám Ở đây thì chúng ta có ba con không không bóng 5 thì chúng ta có tám năm tám anh em nhé Chạm tám cứng Để chúng ta lui tuần thứ sáu ngày 25 tháng 11 này Ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba này ngày thứ tư đề về 80 thì chúng ta đã ăn được con đề 80 này và ăn chạm 8 tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ sáu ngày mùng 2 tháng 12 này thì chúng ta có đề chạm 6 chạm 6 của chúng ta thì có 626 này 636 này 676 và 686 ở đây chúng ta có hai con 3 hai con 7 thì 7 bóng 2 và 3 bóng 8 thì chúng ta có 636 và 686 676 và 626 để chúng ta lùi tuần anh em nhé thứ sáu ngày mùng 2 tháng 11 này ngày đầu tiên đề về 76 thì chúng ta cũng đã ăn được con đề 76 này và ăn chạm 6 cứng luôn tiếp tục Thiên xong đợi đến thứ sáu tuần nhé thứ sáu ngày mùng 9 tháng 12 này thì chúng ta có chạm 8 cứng chạm 8 của chúng ta thì có 838 này 848 858 và 88 đi cặp cùng con 33 để chúng ta lui tuần thứ sáu ngày mùng 9 tháng 12 này Ngày đầu tiên đề về 78 thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 8 này thôi. Tiếp tục. Ngày thứ hai này. Ngày thứ ba đề về 80 thì chúng ta cũng ăn được cái chạm 8. Ngày thứ ba 13 tháng 12 đề về 88 thì chúng ta đã ăn được chạm 8 và ăn thẳng con 88 này trong cái dàn 8 số. Tiếp tục khiên xong lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ sáu này đề về 86 nữa này thì ăn được cái chạm 8 tiếp tục thì chúng ta lại có cái chạm 2 này ghép lần lượt thì chúng ta có 202 này 232 242 và 282 để chúng ta lùi tuần thứ 6 ngày 16 tháng 12 này ngày đầu tiên đề về 24 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 2 này và ăn thẳng con 24 này trong cái dàn 8 số tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thì theo cái đường cầu này của mình test thì uh, về ăn chạm thì chúng ta lên đánh cả chạm cho mình khi ăn xong thì chúng ta bỏ anh em nhé tiếp tục thứ sáu ngày 23 tháng 12 này thì cái tuần này của chúng ta thì chúng ta có cái chạm 6 cứng anh em nhé chạm 6 cứng đẩy lui đến thứ sáu tuần sau cho mình 636 này 656 66 đi cặp cùng con 11 và 676 chúng ta chỉ có 8 số thôi để chúng ta lui tuần anh em nào trùng cầu thì chúng ta vào lui không trùng cầu thì thôi ở đây thì chúng ta có hai con trùng nhau với lại con 11 con 66 này về cái chạm 1 anh em nhé đó anh em nào lui cái chạm 6 thì chúng ta vào nuôi còn đâu anh em nào nuôi chạm một thì chúng ta tiếp tục nuôi cho mình về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì anh em để ý luôn đây cho mình này lô khung thứ sáu ngày 25 tháng 11 này ở giải đặc biệt của chúng ta kết hợp với lại giải nhất hai con này chúng ta ghép vào với nhau thì chúng ta có lô khung 3 ngày chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai này cặp 373 khung 3 ngày để chúng ta chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai này thì mình sẽ đi test cho anh em thứ bảy thì chúng ta đã ăn được con 37 này phải không ạ 37 này của chúng ta về ở giải tư tiếp tục khuyên xong thì chúng ta lại đợi thứ sáu hàng tuần thứ sáu ngày mùng 2 tháng 12 thì chúng ta có cặp 020 này để chúng ta chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 20 20 của chúng ta về hai nháy anh em nhé 20 hai nháy ở giải 5 và giải 3 tiếp tục khi ăn xong lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ sáu ngày mùng 9 tháng 12 thì chúng ta có cặp 909 này để chúng ta chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba thì chúng ta đã ăn được con 90 anh em nhé ăn được con 90 tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ sáu ngày 16 tháng 12 thì chúng ta có cặp 1661 để chúng ta chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai này ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 61 này anh em nhé thì theo cái đường cầu lô khung này của mình thì test qua rồi thì uh, nó cũng có thể là ăn đến ngày thứ ba nên là anh em cân đối làm sao nó hợp lý là được anh em nhé thì cái tuần này thứ sáu ngày 23 tháng 12 của chúng ta thì chúng ta có cặp lô khung là cặp 303 để chúng ta lui thứ bảy chủ nhật thứ hai anh em nào không trùng cầu thì thôi đây là cái đường cầu lô khung của mình thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta để lôi tuần của ngày thứ sáu và lô khung 3 ngày cặp 3003 để chúng ta chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai đề lôi tuần thứ sáu của chúng ta là cái chạm 6 cứng anh em nhé để chúng ta lui đến thứ sáu tuần sau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 thì mình cũng xin kết thúc video ở đây hẹn gặp anh em buổi quay số ngày mai anh em nhé